Xin chào tất cả quý vị các bạn. Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, nhà đầu tư, nhà đào tạo, người truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Ở trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới diễn ra như thế nào, thị trường vàng, đặc biệt là thị trường chứng khoán chứng khoán Việt Nam. Và trong buổi tối hôm nay thì ờ, chúng ta còn uh, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trải nghiệm của một số anh chị viên uh, ờ, đã tham gia đầu tư khi mà áp dụng cái chiến lược đầu tư của DVD ạ Hello xin chào tất cả anh chị và các bạn đang có mặt trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay uh, trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình của hôm nay thì uh, Dũng uh, chúc các anh chị em có một buổi tối tràn ngập năng lượng bình an và thật nhiều niềm vui ạ xin cảm ơn rất nhiều ạ à, xin chào chị hạnh xin chào bạn uh, nguyễn thiện xin chào tất cả anh chị em lịch Nguyễn ạ Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt ở đây Nếu anh chị em đang có mặt thì chúng ta có thể comment để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình của tối ngày hôm nay ở ờ, có lẽ trong uh, năm 2020 21 đặc biệt 2020 khi mà chúng ta biết rằng là Covid diễn ra một cách gọi rất là là ảnh hưởng đến phần lớn các nền kinh tế thế giới tuy nhiên thì thực tế nó lại có một cái điều ngược lại khi mà kinh tế thế giới nó bị ảnh hưởng là rất là tràn lan như vậy thì thị trường chứng khoán thế giới lại bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh à, tại sao lại có một kịch bản là thị trường chứng khoán thì bắt đầu tăng rất mạnh mà trong khi đó thì kinh tế thì luôn thế giới suy giảm à, thực tế thì có một số các ngành cũng đang hưởng lợi rất lớn về cái sự suy thoái của à, cái được mất giá của cái gì à, đồng đô la mỹ đúng không ạ đúng không khi mà đồng đô la mỹ mất giá thì phần lớn các gì à, các à, như là bitcoin vàng có sự ta tăng rất mạnh và chúng ta đã thấy rằng là trong à, à, thời gian vừa qua thì khi mà chính phủ Mỹ hay là bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu diễn ra thì cái sự ờ, đấu tranh giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa diễn ra khá là vô cùng quyết liệt và khi cái việc đấu tranh như vậy thì chúng ta biết là không thể biết bên nào thắng bên nào thua nhưng tuy nhiên thì tại thời điểm này nữa chị em để ý một chút thì bắt đầu trên thế giới này gần như là vaccine đã được ờ, đưa ra và phần lớn cái gì ạ chúng ta gọi là phần lớn được kiểm soát về covid từ phần lớn các là nước đã kiểm soát được covid vậy điều gì diễn ra khi mà chúng ta kiểm soát được covid câu hỏi đặt ra là điều gì diễn ra khi mà thế giới đang kiểm soát được covid điều gì diễn ra khi chỉ một thời gian nữa là những cái gói kích thích rất là lớn như ở mỹ chúng ta đang thấy là có những gói kích thích khoảng một chín nghìn tỷ usd ô con số là khủng khiếp ạ à. khi một gói kích thích như vậy trước đó trước đây thì chúng ta nghĩ là khi một kích thích như vậy thì đồng đô la có thể là sẽ mất mất giá bởi vì nó có một lượng tiền rất là lớn nhưng cái thực sự là cái kỳ vọng của nền kinh tế kỳ vọng với phát triển hồi phục kinh tế nó lớn hơn nên chính vì vậy thì khi mà kích gói kích đưa ra nó không đạt những kỳ vọng của nhà đầu tư bởi vì lúc này chúng ta thấy là đồng đô la sau khi mà đưa gói kích thích thì chúng ta thấy là cái kỳ vọng nó làm cho nền kinh tế tăng mạnh hơn và chúng ta thấy rằng là ờ, đồng đô la bắt đầu có xu tăng ok đồng đô la đang có xu tăng tăng khi mà đồng lô xa có xu hướng tăng thì điều gì sẽ diễn ra những trái phiếu của họ vàng bắt đầu có xu hướng phải bị đi xuống hoặc là chúng ta thấy là rất nhiều các à, sản phẩm khác như bitcoin cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tại sao lại có một kịch bản như vậy bởi vì trước đó thì chúng ta thấy là chúng ta thấy rằng là toàn bộ tiền từ trong dân từ các quỹ từ các à, tổ chức thì họ không có đâu để đầu tư sản xuất cả bây giờ họ đã có nơi đầu tư sản xuất rồi thì tự nhiên nó chuyển sang một câu hỏi đơn giản đúng không chúng ta thấy mọi thứ rất đơn giản không phải phân tích đơn quá nhiều là đô la Mỹ như nào nhưng rõ ràng là chúng ta thấy đồng đô la đang có dấu hiệu tăng giá đó đang có dấu hiệu tăng giá tuy nhiên để biết rằng tăng giá hay không thì chúng ta lại cần phải phải gì ạ à? cần phải phân tích về những biểu đồ phân tích về dòng tiền phân tích về gì ạ à? về tất cả những cái gì ạ à? cái nguyên nhân tại vì trong đầu tư chúng ta cần phải nắm được nguyên nhân nguyên nhân là cái gốc rễ hay chúng ta gọi là quy luật nhân quả quy luật nhân quả chúng ta đơn giản thôi quy luật nhân quả đó là nguyên nhân bên trong gốc rễ bên trong nó là cái gì và chúng ta cần phải xem là big boy là cái dòng tiền lớn cái dòng tổ, tổ chức á, nó mới được chi phối chứ không phải là mấy cái ông đầu tư nhỏ này mấy ông đầu tư cá nhân chúng ta cứ vào chúng ta phán xét cứ vào chúng ta nói là thế này thế nọ thì thực tế nó không có giá trị chỉ có dòng tiền lớn chỉ có dòng tiền big boy chỉ có những cái tổ chức họ mới biết được thị trường đang ở đâu nên chính vậy thì đáng lẽ khi mà chúng ta gói có cái kích thích kinh tế lớn như vậy thì đồng đô la có thể là nó có xu hướng về vì tiền nó bơm ra nhiều nó vẫn xu mất giá nhưng thực tế nó lại ngược lại bởi vì cái kỳ vọng của nền kinh tế nó lớn hơn cái việc mà cái gói kích thích đó nên chính vì vậy thì gói kích thích đấy nó lại làm cho người ta kỳ vọng là kinh tế phát triển nên khi mà kinh tế phát triển thì đô la có dấu hiệu là tăng giá anh chị em có hiểu cái điều này không ạ thật đơn giản đúng không ai thấy điều này thật đơn giản thì hãy comment cho dũng gái một cái đúng không tại vì những cái điều này ấy, chúng ta không thể phân tích cái gì nó mang tính chất là là là là kiểu như là phải kinh tế vĩ mô hay là phải mang một cái gì đó nó nó, nó cao siêu quá và chúng ta hãy đưa nó vào một cách gì ạ đơn giản như là tan rổ đấy ạ đúng không ạ tất cả mọi cái chúng ta nghĩ nó đơn giản thôi tại vì thường thì khi mà chúng ta đưa kinh tế vĩ mô vào đưa cái nọ đưa cái kia vào thì dẫn đến là chúng ta sẽ gì ạ cứ thấy nó nó khủng khiếp quá mà khi nó khủng khiếp quá thì chúng ta sẽ biết rằng là điều gì sẽ diễn ra giờ chúng ta sẽ lo lắng bởi vì chúng ta thấy thiếu kiến thức bởi khi thiếu kiến thức thì chúng ta sợ đúng không? thiếu kiến thức cho sợ ở ờ, sợ thì chúng ta không đưa ra quyết định nên chính vì vậy thì tại sao những năm vừa qua tại sao năm 2020 ờ, đồng Bitcoin tăng mạnh như thế tại sao năm 20 vàng lại tăng mạnh như thế tại sao năm 20 thì nhiều cái gì ạ tiền hay nhiều cổ phiếu của những dòng công nghệ lại tăng mạnh như vậy thì đầu tiên chúng ta đơn giản là khi mà kinh tế đúng không khi mà kinh tế nó gì ạ nó nó bị uh, chúng ta gọi là đang tức là thị trường đang là tốt mọi thứ kinh tế đang tốt thì nó có covid covid thì cái dòng tiền đấy người ta có thể rút ra à, rút ra không gửi tiết kiệm nữa rút ra không làm bạn nữa thì cái tiền đấy nó phải được cho vào đâu để đảm bảo an toàn nhá nó phải được cho vào đâu để đảm bảo an toàn nên chính vì vậy thì lúc đó người ta sẽ chú vào vàng đúng không lúc đó người ta chú vào vàng và lúc đó một số thì chú bitcoin một số vào chú chứng khoán nhưng chú chứng khoán thì những cổ phiếu công nghệ lĩnh cổ phiếu mà tốc độ tăng trưởng mạnh nhất những cổ phiếu mà nó mang tính chất là y nó là những cổ phiếu mà nó liên quan đến gì ạ liên quan đến uh, những cái thuốc covid hoặc là hóa chất thì nó sẽ tăng mạnh nhất nên chúng ta biết rằng là giai đoạn mà khi những cổ phiếu nó tăng mạnh nhất thì nếu mà covid mà nó được kiểm soát thì những cổ phiếu đó kể kể cả những cổ phiếu hóa chất nó sẽ có xu hướng là điều chỉnh à, hoặc là có những cổ phiếu về về chuyên sản xuất thuốc giai đoạn đầu thì có thể tăng rất mạnh nhưng đoạn sau nó xuống là điều chỉnh bởi vì người ta biết rằng là sau những giai đoạn đó đấy sau đoạn đó thì cái khả năng là cái nhu cầu sẽ thấp đi nhưng tuy nhiên ở đoạn đầu thì người ta vẫn còn nhu cầu rất lớn bởi vì cái thuốc này nó liên tục liên tục mà người ta phải sử dụng đến bởi vì nó có kỳ hạn trong một thời gian nào đó nhưng sau này ai cũng sản xuất được mọi người cũng đều sản xuất được nên chính vì vậy thì sẽ giảm đi nên ở đây chúng ta thấy là một cái hàng hóa nào một cái sản phẩm nào khi mà mới ra thì nó cũng tăng rất là mạnh thế đây chúng ta lại đưa vào về gì ạ đưa vào về cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy rằng là trước khi mà về cổ phiếu này về bitcoin này về hoa tulip này hoặc là chúng ta vừa rồi chúng ta thấy là hoa hoa gì nhỉ hoa, ờ, hoa lan đúng không hoa lan thế thì tất cả cái điều đó khi mà ai cũng bắt đầu nói đến nó bắt đầu trên diễn đàn vừa rồi Dũng cũng nhận được rất nhiều các group kín núp nở là buổi tối dậy 5 giờ sáng để đọc xong đó để mua bitcoin ai có nhận được cái đấy comment kìa từ 5 giờ sáng 6 giờ sáng này. anh em ơi dậy 5 giờ sáng để học chương trình tự do tài chính và để chúng ta mua bitcoin thì tất cả cái điều đó bởi vì bitcoin vừa rồi nó lên lên liên tục nó lên liên tục nên chính vì vậy cái việc mà người ta đưa những cái thông tin như vậy thì đấy chính là cái giai đoạn của dựa thoái trào bởi vì mọi thứ nó trở nên rõ ràng mọi thứ nó trở nên gì ạ à? ai cũng biết mọi thứ nó trở trở nên là uh, cảm giác là thăng hoa thì đấy là giai đoạn ngày xưa khi mà một cái củ uh, hoa philip thì khi mà người ta đổ quy đổi ra nó đổi được một cái uh, biệt thự biệt thự rất là lớn tức là một cái biệt thự lớn sau đó thì người ta vứt ra đường không ai mua cả hoa gì ạ sau này hoa gì ạ hoa chúng ta cũng thế hoa lan cánh trắng nó cũng tương tự như vậy đó. các bạn không biết thôi bởi vì cái điều đó khi mà mọi thứ nó thừa thãi thì dẫn đến là người ta bán đổ bán tháo và đấy là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là ở đây chúng ta để ý một chút là bitcoin thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về vàng trước ạ thế thì tại sao khi mà vàng chúng ta nhìn thấy một chút Ờ, để vào tại sao khi mà ờ, đồng đô la mất giá bởi vì đầu tiên chúng ta thấy là đồng đô la nó được gì ạ à? được uh, neo trên vàng đúng không đồng đô la neo vàng nên khi mà đồng đô la có xuống tăng thì vàng sẽ xuống mất bạn biết rằng là trong phân tích kỹ thuật thì dũng biết rằng là những cái phần này có thể các bạn sẽ thấy rằng là có thể nó sẽ bị dạ, bị rũ bỏ nhưng có thể nó sẽ giảm tiếp nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta bán khống hoặc tham gia những cái vùng mà bị gãy khỏi cái kênh này nó là cái phần mà chúng ta thấy là thực tế nó sẽ rất là là nhạy cảm bởi vì có thể cái kỳ vọng khi nó gãy cái cái xu hướng tức là gọi xu hướng về vàng bởi vì cái, chúng ta biết rằng xu hướng của vàng trong thời gian vừa qua là những cái đáy ngày càng thấp hơn nên anh chị em mà đầu tư vàng trong đoạn này thực sự là rủi ro với phần lớn anh chị em chúng ta anh em ạ nên chính như vậy thì một số anh chị em hỏi là uh, có mua vàng hay không lần trước thì trong một cái chương trình mà Dũng chia sẻ à, chúng ta phải nói lại một chương trình mà Dũng chia sẻ đó Dũng có nói là cái khả năng mà kích thích kinh tế nó làm cho cái đồng đô la mất giá bởi vì uh, cái việc mà quy mô nó lớn nó làm cho đô la mất giá khi là khi mà nó kích thích lớn nhưng thực tế là khi mà đưa ra thì nó làm cho đô la tăng giá chứng tỏ là cái cái cái cái việc mà cái phản ứng của các tổ chức cái phản ứng của các quỹ nó thấy là cái khả năng hồi phục kinh tế nó lớn hơn cái khả năng mà nó, nó đồng đô nó, nó mạnh hơn nên chính như vậy thì rõ ràng kích thích nó vẫn gì à, thay vì người ta kỳ vọng là nó sẽ mất giá thì nó là kỳ vọng tăng giá anh chị em có có nắm được điều này không ạ tức là khi mà chúng ta có một cái phản ứng nào đó với thị trường nha phản ứng nào đó thì tuy nhiên đầu tiên tôi dự đoán là nó sẽ phải mất giá rất mạnh bởi vì khi mà đông lô la nó cứ bán ra nó nó đưa ra thị trường để lưu thông thì rõ ràng là số lượng nó rất lớn lượng lớn thì bình thường nó phải giảm giá nhưng đây lại tăng giá Và khi tăng giá thì có thể có rất nhiều anh chị em bắt đầu sọt à, được long vàng đúng không có ai long vàng không có ai mua vàng để để cất giữ không đó, thì khi mà chúng ta mua vàng cất giữ thì bởi vì chúng ta nghĩ là kinh tế uh, Mỹ là bắt đầu người ta bơm tiền ra để kích thích kinh tế nhưng thực ra khi mà bơm tiền ra thì cái phản ứng nó lại ngược lại và trong đầu tư chúng ta thấy là có nhiều thông tin khi mà chúng ta nói xong nó phản ứng ngược lại và đấy là nguyên nhân dẫn đến là khi mà chúng ta thiếu cái hiểu biết thì chúng ta dạy dự đoán theo cái cái cái cái tức là theo logic của chúng ta mà chúng ta không nhìn vào cái chiều sâu dẫn đến là chúng ta thất bại thế thì bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta biết rằng là cái khả năng bị mất giá khả năng bị gì ạ gì ạ khả năng bị thua lỗ khả năng bị bị bị giảm là như nào thì chúng ta cần phải có một cái công thức nào đó đúng không rõ ràng chúng ta cần phải thấy một cái là xu hướng của vàng đang đi xuống đúng không xu hướng vàng đi ra đi xuống chứng tỏ các quỹ là người ta đang bán ra tức là các quỹ người ta đang kỳ vọng là cái khả năng vàng đi lên là rất thấp nên chính vì vậy họ đã chứng minh cái điều đó trước rồi anh chị em có hiểu điều đó họ đã chứng minh cái điều đó trước rồi khi mà họ thấy rằng là cái khả năng là kể cả người ta kích thích kinh tế nhưng cái việc mà kiểm soát covid với cái việc mà kích thích một số lượng khoảng một nghìn một nghìn chín trăm tỷ hay là một mười chín nghìn tỷ cũng không nhớ lắm nhưng rõ ràng là đúng không rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc đó nó đã gì ạ à? nó làm dự đoán rất nhiều của các chuyên gia nếu chúng ta gọi là nếu chuyên gia chỉ mang tính là chuyên gia giấy anh em không đấy là những chuyên gia giấy bởi vì họ không nhìn thấy là thực tế các tổ chức họ đã làm trước đó rồi đấy tổ chức ở cho làm rồi hoặc là tại sao bitcoin trong thời gian vừa rồi nó lại xảy ra một cái tình trạng là gì ạ nó có xu hướng điều chỉnh thì một số anh chị em thấy là nó có xu hướng điều chỉnh thì bây giờ chúng ta đầu tư bitcoin không đấy thế thì trước khi mà chúng ta nói về một chút về bitcoin để anh chị em thấy rằng là thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào anh chị em muốn biết không hello chúng ta muốn bitcoin nó diễn ra như thế nào không thì chúng ta đơn giản thôi ạ chúng ta sẽ thử xem là bitcoin nó diễn ra như thế nào Đấy, chúng ta sẽ xem là bitcoin nó diễn ra như thế nào trong một cái cái chia sẻ ở đây ạ Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em tức là trong cái quá trình mà chúng ta nhìn tất cả những cái kênh đầu tư về chứng khoán về vàng về bitcoin thì nó đều có những cái gì ạ cái tiêu chí đều có những cái để chúng ta nhìn ra được một số các đặc tính của nó đúng không một số các đặc tính của nó ok để chúng ta sẽ xem bitcoin như nào ạ à, dũng sẽ chia sẻ bitcoin ngay bây giờ tại vì cái này là cái mà dũng muốn cho chúng ta biết rằng là dù anh chị em đầu tư bất cứ cái gì thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta vẫn có thể nhìn ra được cái phản ứng nó như nào thì nếu chúng ta nhìn về cái phản ứng như này thì chúng ta có thể dự đoán là sao ạ cái khả năng khi mà cổ đây chúng ta nhìn này về góc độ nào đó nhá bây chúng ta đang nhìn về góc độ nào đó thì cái phản ứng của cái cái việc mà giá đồng USD tăng rất mạnh đúng không đồng USD tăng rất mạnh thì nếu chúng ta nhìn được cái phản ứng của Bitcoin ở chọn này thì khi mà nó chạm cái vùng hỗ trợ này đấy, và cái khối lượng nó test lại thấp hơn thì khả năng hồi phục tạo ra hai đỉnh là khá cao nhá khi khả năng dù là các bạn thấy rằng là rõ ràng lúc là đang mang tính chất là tiêu cực nhưng rõ ràng là khi mà cái việc mà nó bán tháo khối lượng rất lớn này và sau khi nó test lại cái vùng này thì cái khả năng hồi phục tạo hai đỉnh là rất cao khi nó tạo ra hai đỉnh thì chúng ta cần phải thêm thời gian nữa để xem là thực sự là nó gì ạ nó kết thúc một chu kỳ hay nó tiếp tục đi xuống nên chính vì vậy thì với tất cả các nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta không thể nào biết là cái Bitcoin khi nó hồi phục lên là 5.600 này nó có xuống nữa hay không bởi vì chúng ta cần phải xem là sau quá trình nó hồi phục thì cái lượng nhà đầu tư tham gia vào nhiều hay ít hoặc là sau khi nó gặp cái đỉnh này thì nó biến động ra sao hoặc là chúng ta thấy rằng là nó sẽ xuất hiện rất nhiều một cái thanh giống như này chúng ta gọi thanh áp thớt tức là tăng rất mạnh vào đầu phiên và cuối phiên giảm rất mạnh thì cho chúng ta biết là chu kỳ của Bitcoin sẽ là kết thúc nên chính vì vậy mà chúng ta mua chúng ta theo kiểu kỳ vọng mà chúng ta không nắm rõ được cái phản ứng của như nào giả sử như là nếu các bạn hiểu rõ về phân tích kỹ thuật thì đây là cái điểm mua trong cái à trong cái VA rất là chuẩn nếu bạn mua ở đây hoặc bạn mua ở những cái vùng này thì tất cả những vùng này nó đều cho chúng ta một cái à, tỷ lệ rất là an toàn thế thì nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà cổ phiếu hay là bitcoin nó đang ở cái giai đoạn chúng ta có thể nó tạo ra mô hình vai đầu vai đúng không vai đầu vai và khi nếu nó hoàn thành cái vai đầu vai mà nó không lên được hoặc nó hồi phục nó hình thành cái đỉnh không được thì bitcoin nó sẽ kết thúc chu kỳ nên nếu chúng ta thiếu kiến thức về chuyên môn thiếu kiến thức về sự hiểu biết thiếu kiến thức thì chúng ta sẽ dẫn đến là mua bán mà có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào đấy là cái đầu tiên dành cho anh chị em thiếu hiểu biết vì khi vì chúng ta tham lòng tham mà thiếu sự biết đó là sự ngu dốt Đấy, các bạn ạ khi mà tham lam mà thiếu hiểu biết thì tôi gọi là ngu dốt nhưng nếu chúng ta biết giống như là khi mà Dũng theo dõi các cổ phiếu trên thị trường cái sự khác biệt giữa cái việc mà nhìn ra thị trường xấu với gì ạ, nhìn ra là cái thị trường những cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy là cái sự khác biệt của những bậc thầy những người mà có thể đầu tư thành công bởi vì 95 phần trăm các nhà đầu tư bị thua lỗ trên thị trường vậy 5 phần trăm 5 phần trăm đó là ai thì các bạn biết là chỉ biết những người đó khi mà thị trường có thể sideways hoặc thị trường đi xuống nó luôn luôn có những cổ phiếu tốt và nếu cho nó hiểu được cái bản chất là những cái siêu cổ phiếu hay những cổ phiếu tốt hoặc những cổ phiếu đi ngược thị trường là những cổ phiếu có đặc tính gì và việc mà chúng ta tìm ra những cổ phiếu ở những cái giai đoạn như vậy và liên tục liên tục như vậy thì chúng ta mới có thể có tỷ lệ lợi nhuận vượt trội hơn so với tất cả các nhà đầu tư khác còn khi mà thị trường ly lên thì tất cả các anh chị em đều có lãi hết phần lớn mọi người có lãi hết nên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta là những chuyên gia à, chuyên gia mà chúng ta cũng không biết là chuyên gia tại sao lại đầu tư chứng khoán dễ một cách gì à, quá vậy thì khi mà chúng ta thấy là đầu tư chứng khoán dễ quá và chúng ta không hiểu tại sao nó lại như vậy thì đấy là những gì mà chúng anh em thấy được là kể cả phân tích Bitcoin kể cả vàng thì với vàng và Bitcoin thì đây là thời điểm rất là rủi ro với anh chị em đang đầu tư vàng nha đang đầu tư vàng các bạn có thể thấy là chúng ta đang mua vàng giá gì ạ có thể là giá nó hời so với các cổ phiếu khác hay chúng ta đang mua Bitcoin bởi vì có nhiều các clip khác cũng biết rằng nói cái điều này có thể là ảnh hưởng đến một số anh chị em hoặc là đội nhóm Bitcoin nhưng đây là Dũng chia sẻ mang tính chất là kỹ thuật để chúng ta hiểu rõ cái sự vận động của Bitcoin chính như nào thông thường thì những cái Bitcoin á Bitcoin bé thì nó sẽ dao động và nó tăng rất mạnh khi cái Bitcoin lớn đạt đỉnh anh chị em nhá thông thường có ai đã nhìn thấy những cái Bitcoin mà nó gọi là những bọn Bitcoin rác á nó sẽ tăng rất mạnh khi mà những Bitcoin lớn là đỉnh nên chính vì vậy thì khi mà Dũng chia sẻ này một số anh chị em kiếm được nhiều tiền từ Bitcoin bé thì chúng ta sẽ thấy là cái điều này chúng ta thấy là nó vô lý nhưng đây là đây là công thức để chúng ta thấy rằng là nhưng không phải là Bitcoin nào chúng ta có thể mua được và bởi vì nó lên lên đỉnh và nó rơi xuống đáy Dũng không đầu tư Bitcoin nhưng việc mà biết các cổ của biết đồng bitcoin nó dao động như nào biết các đồng địa tiền tệ nó dao động như nào biết các uh, vận động của xu hướng của các dòng tiền lớn hay là cả các uh, chứng khoán lớn nó diễn ra như nào thì chúng ta sẽ thấy được là những cái dòng tiền nào đó là tốt nhất thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại là cổ chỉ số Dow Jones chỉ số Dow Jones là chỉ số đo sức mạnh rất là lớn với thị trường chứng khoán thế giới vậy khi mà Dow Jones chúng ta thấy là vừa qua nó tăng rất là mạnh và khi mà cái gì ạ khi mà ờ, thông tin về kích thích kinh tế thì Dow Jones tức cái kỳ vọng của nó không như dự tính thì nó có cái đợt điều chỉnh mạnh chúng ta nhớ là kỳ vọng kỳ vọng của các tổ chức nó không như dự định dự tính thì bắt đầu nó diễn ra có sự điều chỉnh à, nó sự điều chỉnh thế thì cái điều chỉnh này không phải là tất cả những cái uh, cổ phiếu hoặc là tất cả những cái gì ạ thường thì cái điều chỉnh này nếu anh chị em để ý một chút thì nó sẽ gì ạ điều chỉnh của những cái dòng tiền từ những cái gì ạ công nghệ tại vì những cái dòng công nghệ nó bong bóng đúng không ạ kỹ thuật nó bong bóng ở giai đoạn trước thì bây giờ kinh tế nó phát triển thì rõ ràng việc mà chúng ta thấy khi mà kinh tế phát triển khi mà ờ, kích thích kinh tế và Mỹ bắt đầu kiểm soát được Covid, Ấn Độ bắt đầu kiểm soát và đặc biệt Anh đang kiểm soát rất là tốt. Nên chính vì vậy cái việc mà nhu cầu bắt đầu tiền bắt đầu nó có nhu cầu là lưu thông để tái cấu trúc hàng hóa nên cái việc mà những cái công ty công nghệ bắt đầu người ta rút tiền ra anh chị em người ta đã lãi được cái tiền từ các công ty công nghệ vừa rồi người ta đầu tư trước và người ta rút tiền ra và chính vì vậy dòng tiền của nóng vào những cổ phiếu như là Nomad hay là những cổ phiếu Alibaba hay là Amazon nhà đấy, tất cả những dòng công nghệ đấy nó có xu hướng là bị rút ra anh chị em hiểu có xu hướng thôi thường rút ra không thể một ngày một ngày hai được nó cần phải đo lường xem là thị trường chung đo lường xem là cái việc mà phản ứng cái việc kiểm soát như thế nào nhưng không thể rút ra một cách gì ạ à, nhanh chóng được nên chính vì vậy thì anh chị em sẽ thấy rằng là với cái việc mà biến động của cái cổ phiếu à cái chỉ số Dow Jones trong thời gian vừa qua nó cũng cho chúng ta thấy rằng thực tế thì thị trường chứng khoán Mỹ tuy rằng nó lên nhưng nó không phải là lên nóng hay chúng ta gọi là chạy nước rút có những cái đặc điểm là phân phối rất là mạnh đây là những cái đợt phân phối rất là mạnh những cái đợt phân phối này nó cho chúng ta biết rằng là đã có một dòng tiền lớn đã rút ra khỏi một cái nhóm cổ phiếu nóng nào đó nha đã rút ra khỏi một nhóm cổ phiếu nóng nào đó thì vì là Dũng không nghiên cứu kỹ về nhóm cổ phiếu đó nên cũng không biết là có phải là những cổ phiếu Tesla hay là cổ phiếu Amazon hay là cái nhóm mà chúng ta gọi là những nhóm công nghệ cao bị rút ra không nếu anh chị em nào biết thì có thể comment được không ạ tại vì Dũng không không nghiên cứu toàn bộ chứng khoán Mỹ nhưng về cơ bản thì thường là những cổ phiếu nóng nhất nó sẽ bị rút ra anh chị ạ đấy thì nó bị rút ra nên ở đây chúng ta lại có một câu chuyện thứ hai tại vì tất cả cái tài chính nó liên quan đến nhau thế thì bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi là khi mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm rất là sâu thì thị trường chứng khoán của Việt Nam phản ứng như thế nào anh chị em có thể hiểu không khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm rất sâu thì thị trường chứng khoán Việt Nam phản ứng như thế nào nếu mà tin xấu nó đưa ra mà phản ứng của chứng khoán Việt Nam nó giống như ở Mỹ thì hoặc nó giảm sâu hơn thì nó chứng tỏ là thị trường chứng khoán Việt Nam tác động bị tác động rất lớn với thị trường chứng khoán Mỹ còn ngược lại nếu mà thị trường chứng khoán Mỹ giảm 5 600 điểm giảm liên tục mà thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ lại được thì đây chính là những cái cổ phiếu blue chip tức là thị trường của chúng ta nó đang là những cổ phiếu blue chip đang là tốt hơn thị trường nên cơ hội của chúng ta đó là những cơ hội tuyệt vời anh chị em có hiểu cái tư duy logic không ạ anh chị em có hiểu không? nên khi mà phân tích kỹ thuật chúng ta vẫn cắm đầu vào để phân tích các chỉ số như là MACD rồi Y nến nọ nến kia à, sóng Elliott tất cả những điều đó mà chúng ta không nắm rõ được toàn bộ những cái logic như vậy thì dẫn đến là chúng ta bị gì ạ à? là mang tính chất là phân tích kỹ thuật mang tính chất là gì à? nó không gì ạ à? chúng ta nó có một cái ngôn ngôn ngữ trong là tài chính hành vi tức là chúng ta không hiểu rõ hành vi như vậy thì nó không nắm rõ được bên trong tức là nhân là bên trong thì khi mà nhân bên trong mà nó không nắm giữ được thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị động trong cái việc mà dự đoán thị trường anh chị em thấy những điều này chúng ta thấy là tuyệt vời không ạ đấy là những cái logic mà Dũng muốn gửi đến anh chị em thì không biết hôm nay ở đây có chị Chiên có tham gia đấy không ạ nếu chị Chiên tham gia thì có thể comment cho Dũng được không ạ hello hello ạ chị Chiên ạ chị Chiên tham gia ở trong cái video này tại vì hôm nay thì ờ, cái việc mà Dũng cũng mong muốn là khi mà chúng ta chia sẻ tại vì chị Chiên là một cái người mà cũng hiểu khá rõ về gì ạ khá rõ về uh, phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật kinh tế vĩ mô và, và trong quá trình mà chị tham gia đồng hành với chương trình với Dũng thì chị cũng đã có một cái lợi nhuận khá là tốt khi mà chị ứng dụng các phương pháp tại vì đây là một cái người mà có thể là <clears throat> Dũng nói là đầu tiên là F0 cũng không biết gì cả nhưng trong quá trình mà chị tìm hiểu và việc mà chị đầu tư một số tiền rất là lớn và đạt được lợi nhuận liên tục trong thời gian nhiều năm thì Dũng tin chắc rằng là cái việc mà để cho chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao những nhà đầu tư như vậy chúng ta sẽ nếu mà chị có ở đây thì cũng muốn chị chia sẻ từ nhà đầu tư F0 từ mới bắt đầu làm thế nào để có thể kiếm được cái à, đầu tư có lợi lợi nhuận bình an và không phải gì ạ à, bị cuốn vào một cái cuộc chơi mà phần lớn chúng ta bị mắc phải Đấy, thì, thì ở trong ờ, cái chương trình mà uh, Dũng thường xuyên nói chuyện chị ấy, thì nãy là không biết là chị không chắc là có chị không qua đây ok thì vàng đầu tư cả những cái mà chúng ta gọi là rất là nghe thì nghe vẻ rất là khó đúng không ạ nhưng với cái chiến lược mà Dũng đang chia sẻ đây thì chúng ta có thể đầu tư bất cứ một cái lĩnh vực gì nào kể chúng ta nhìn về bất động sản chúng ta có thể biết rằng là những cái vùng nào là cái vùng mà có thể gì ạ có thể là là tốt và chán thế bởi vì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nếu chúng ta biết rằng là tất cả khi mà ừ, những năm 2020 ấy, chúng ta thấy sóng nổi lên sóng bất động sản nổi lên tất cả các vùng như đầu, đầu tiên là Đà Nẵng sau đó là Phú Quốc Phú Quốc Quảng Ninh tất cả các nơi khác liên tục như vậy thì chúng ta tất cả khi mà nó nổ lên mọi báo chí giật lên thì đó chính là đỉnh anh chị em có nhìn thấy điều đó không ạ tức khi mà chúng ta thấy là báo chí bắt đầu nổ lên tất cả mọi điều như vậy thì đó chính là đỉnh và khi mà nó là đỉnh như vậy thì chúng ta thấy là sau đó thì tất cả những đầu tư tham lam không hiểu biết thì gần như là mua bất động sản ở những cái vùng như Phú Quốc Đà Nẵng uh, một số các vùng khác như là Quảng Ninh Vân Đồn hoặc là chúng ta thấy là bao nhiêu vùng như vậy toàn là báo chí giật tít lên và chúng ta không có hiểu biết ra đấy đầu tư và nằm im ở đấy trong khi đó các nhà đầu cơ thì họ kiếm bao nhiêu tiền và chúng ta lại tiếp tục như vậy tại sao những cái vùng đấy lại nổ liên tục và những nhà đầu cơ họ sẽ đến những cái vùng họ làm giá và chính các nạn nhân chúng ta không biết được nên trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy trong đầu tư bitcoin nó cũng tương tự như vậy một số anh chị em bảo là bitcoin thì không thể làm được như đấy chúng ta có hỏi là nếu Elon Musk bỏ ra 1,5 tỷ đô la để mua bitcoin thì có khi nào ông đã bỏ ra 5 6 tỷ USD để một ai đó đã mua trước ở đó hay không ạ à? câu hỏi đặt ra chúng ta có để ý xem là tại sao khi mà ông đưa ra 1,5 tỷ USD đầu tư Bitcoin và Bitcoin tăng rất mạnh khi những cái thông tin đó đưa ra thì đó là lúc mà các tổ chức đó họ sẽ nhân cơ hội đó họ bán ra có thể sau này Bitcoin nó có thể lên nữa nó có thể tăng mạnh nữa cái điều đó không thể ai biết được nhưng có những cái cơ hội đó họ có thể bán ra trong cái lúc như vậy đấy là cái mà để anh chị em có thể hiểu rõ hiểu rõ được trong cái cuộc chơi tài chính bạn nào đã đọc một cuốn sách đó là thế giới phẳng anh chị em nào đã đọc cuốn sách thế giới phẳng đúng không ạ Tại vì hôm nay những buổi buổi video này thì Dũng cũng muốn chia sẻ về cái góc nhìn về về gì ạ về thị trường góc nhìn về kinh tế vĩ mô góc nhìn về những cái mà chúng ta cần phải biết thế thì uh, trước khi mà chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ nó có những đợt điều chỉnh rất mạnh thì chúng ta thấy là ở Việt Nam nó sẽ gì ạ sẽ phản ứng ngược lại với chúng ta đúng không chúng ta thấy trong phản ứng ngược lại không anh chị em thấy không tất cả mọi thứ đấy là sự ngược lại thì trong đầu tư cổ phiếu này khi mà thị trường chung nó giảm đấy là một công thức này giảm và những cổ phiếu mà nó giữ được và nó tăng tiếp thì chúng ta đấy là những cái siêu cổ phiếu và các bạn thấy rằng những cổ phiếu mà vừa rồi các bạn đã thấy rằng khi mà Dũng chia sẻ nó đều có những công thức đó là những cổ phiếu DGC cổ phiếu KDC S99 PC1 rất nhiều các cổ phiếu khác bởi vì Dũng cũng áp dụng cái công thức đó để giúp các nhà đầu tư giúp những ai đó mà đầu tư lâu năm nhưng vẫn ở con số không khi mà chúng ta đầu tư 3 4 5 5 6 năm mà nó không có lợi nhuận mà chúng ta lại cứ tiếp tục đầu tư như vậy thì chứng tỏ là chúng ta tư duy nó đang ở con số không anh chị em ạ đây là Dũng nói những điều này có thể chúng ta nghe nó sẽ không khoái tai tại vì cái cái mà livestream của Dũng á thì thường thì nó làm cho rất nhiều anh chị em sẽ thấy cảm giác là không được thoải mái bởi vì nó nó nói thẳng về vấn đề nói thẳng về vấn đề chúng ta tức khi mà chúng ta nhìn thấy vấn đề của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ một là chúng ta chấp nhận cái đó để chúng ta thay đổi hai là chúng ta sẽ không nghe nữa và chửi cho ông này mới cái và để cho nó đỡ tức sau đó thì thôi thế thì nếu mà chúng ta chửi ok không sao cả nhưng nếu mà chúng ta đỡ tức mà chúng ta gì ạ thay đổi được uh, thì tốt ạ chúng ta sẽ có lợi nhuận chúng ta làm được thì chúc mừng anh chị em còn trong trường hợp mà bạn đầu tư 3 4 năm hoặc là bạn đầu tư có thể một năm bạn lãi mong muốn lãi 20 phần trăm 30 phần trăm nhưng chỉ cùng đợt giảm 50 phần trăm thì bạn phải lãi 100 phần trăm hòa vốn một lần giảm 100 phần trăm 50 phần trăm bạn lãi 100 phần trăm hòa vốn chính vì vậy thì bạn sẽ gì ạ à? không bao giờ có thể chiến thắng được thị trường bởi vì thế này mỗi cổ phiếu nó có một giai đoạn nhất định hôm nay chúng ta sẽ có những kỳ này anh chị em này có một cái kỳ như này mỗi cổ phiếu nó có một cái giai đoạn nhất định thường thì những cái cổ phiếu nó gì ạ những cổ phiếu mà mang tính chất tăng trưởng cao như trước đó chúng ta nhìn thấy là Vinamilk là có tốc độ tăng trưởng cao khi mà nước ta là cái nước mà dân số thì đông nhưng cái thu nhập thấp nhu cầu về sữa là nhiều nên chính vì vậy trong 10 năm trước thì Vinamilk tăng trưởng khá là lớn và cái quy mô thì chúng ta thấy là nó ngang ngày càng rộng nên để tiếp tục tăng trưởng quy mô lớn hơn nữa thì Vinamilk là nó là cổ phiếu già nua nếu chúng ta mua Vinamilk mà chúng ta thấy là Vinamilk có một cái chiến lược kinh doanh khác hoặc là xuất khẩu sang thị trường khác tạo ra tốc độ tăng trưởng khoảng độ 3 40 phần một năm thì cái điều đó nó lại tạo ra một chu kỳ mới nên anh chị em là mua Vinamilk là nghĩ là 10 năm hoặc 15 năm trước nó tốt thì cái việc mà đến bây giờ nó chưa tốt rõ ràng lợi nhuận của nó có thể cao hơn năm ngoái năm 10 phần trăm nhưng đó không phải là cổ phiếu tăng trưởng mà cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu nó phải tạo ra tốc độ tăng trưởng ít nhất là 25 phần trăm 30 phần trăm liên tục đều đặn thì nó mới tạo ra lợi nhuận lớn có những cổ phiếu mà nó đợt lợi nhuận khoảng độ 30 50 100 nhiều phần trăm phần trăm giống như là cô tech công hoặc là secoton tất cả những cổ phiếu đó nó luôn luôn là những cổ phiếu siêu cổ phiếu cho chúng ta hàng nghìn phần trăm lợi nhuận thế thì ở trong giai đoạn này nếu anh chị em để ý một chút thì rõ ràng là một số nhóm có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian tới theo anh chị em là những nhóm cổ phiếu nào chúng ta có thể dự đoán xem một chút xem là cái gì ạ chúng ta thử dự đoán một chút xem là nếu anh chị em định đầu tư đây là chúng ta này sau này chúng ta để phân tích mô hình nói để mang tính chất là để chúng ta dự đoán để chúng ta đoán được cái nhân bên trong thôi còn nhân mà chúng ta khi mà chúng ta đoán dự đoán về phân tích về cơ bản dự đoán về cái xu hướng dự đoán về dòng tiền dự đoán về về chúng ta gọi là những cái chất xúc tác những cái đòn bẩy để tạo ra xu hướng của cổ phiếu trong thời gian tới thì khi mà chúng ta nắm được cái điều đó thì chúng ta lại tiếp tục cần phải gì ạ phải xem dòng tiền của tổ chức có tham gia vào hay không anh chị em hiểu khi mà chúng ta nắm điều đó chúng ta phải xem dòng tiền tổ chức có tham gia vào hay không thế thì khi mà chúng ta xem là dòng tiền tổ chức nó tốt như là tốt như nào à nó tốt là tốt như nào thế thì cần, cần quan trọng là chúng ta cần phải biết thế nào là tốt bởi vì vấn đề là khi mà chúng ta nhìn về cổ phiếu một số anh chị em bảo là hòa phát là tốt bây giờ đầu tiên có ba câu hỏi mà anh chị em cần phải dù anh chị em phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật phân tích bất cứ gì thì chúng ta phải luôn luôn đặt ra ba câu hỏi câu hỏi đó là hòa phát là gì tức là chúng ta phải hiểu đặc tính của hòa phát đó là cổ phiếu thép và thép quy mô ở đâu khối lượng bao nhiêu sản lượng như thế nào chúng ta phải nắm được hòa phát làm thế nào để chúng ta biết là cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu tốt à, ờ, vậy chúng ta phải làm thế nào để chúng ta biết là cổ phiếu Hòa Phát là tốt thì chúng ta sẽ phân tích phân tích về gì ạ à? phân tích về dòng tiền phân tích gì ạ à? về lợi thế cạnh tranh phân tích về gì ạ à? cái gì ạ nhà máy mới phân tích sản phẩm mới phân tích lượng tiêu thụ phân tích về tốc độ tăng trưởng phân tích về gì ạ về những cái yếu tố khác nữa nhưng mới hỏi tại sao câu hỏi cuối cùng là câu hỏi quan trọng nhất là tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu Hòa Phát bây giờ đấy câu hỏi tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu Hòa Phát giờ chẳng hạn như nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu Hòa Phát giờ thì với một cái hệ thống đầu tư như Dũng mà là Dũng làm thì Dũng phải phân tích được bốn cái thành phần để biết Hòa Phát nó có tăng hay không dù nó cơ bản tốt nó là làm thế nào để biết cổ phiếu Hòa Phát tốt nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải là tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu Hòa Phát thì đấy là ba câu hỏi thần thánh dành cho tất cả anh chị em dù là chưa biết gì F0 hoặc F nào đó thế thì câu hỏi đặt ra là phần lớn chúng ta đang bị một cái gì ở góc nhìn gọi là lệch lạc đúng gọi là lệch lạc chúng ta chỉ tập trung phân tích cơ bản thôi và chúng ta thiếu đi cái phần kỹ thuật hoặc là chúng ta chỉ phân phân tích kỹ thuật đi chúng ta thiếu cơ bản hoặc là chúng ta phân tích kỹ thuật chúng ta thiếu cái phần khối lượng của bao nhiêu bạn đang phân tích kỹ thuật mà chả liên quan đến khối lượng rồi thì hãy comment cho Dũng cái đâu ạ comment nhé thật lòng thử xem là phân tích kỹ thuật sau đó thì không quan tâm khối lượng thế đầu tư mà phân tích kỹ thuật mà chả biết khối lượng như thế nào thì lấy đâu ra nhận biết dòng tiền của các tổ chức đúng không làm sao mà có biết dòng tiền của các tổ chức thế thì tại sao có rất nhiều cổ phiếu cơ bản tốt mà nó không lên được bởi vì các tổ chức họ chưa mua đủ cổ phiếu nên họ không cho lên hoặc là chúng ta dự đoán là cổ phiếu tốt dựa vào cái cái cái đầu nhỏ bé chúng ta tức là thực sự cái sự hiểu biết của ta nó rất là kém nhưng vì là chúng ta tin là cái sự thông minh của chúng ta nó là tốt nên chính vì vậy chúng ta cần phải có một bước thứ hai là chúng ta cần phải biết về dòng tiền của các tổ chức nói này chúng ta thấy là có nghe thấy thấy, thấy dễ hiểu không ạ anh chị em nếu dễ hiểu thì comment cho Dũng cái à, chúng ta gọi là ủng hộ Dũng cái đúng không anh chị em thế nào ạ nếu dễ hiểu thì hãy comment cái đúng không tất cả những điều này Dũng muốn hướng dẫn chúng ta về cách cơ bản để anh chị em hiểu được chứ không phải là tại vì ở đây nó là cái hướng đi để cho chúng ta tiếp cận một cái hệ thống phương pháp anh chị em hiểu không tiếp cận một cái hệ thống phương pháp đầu tư chứ thực tế thì học thì chúng ta biết rằng nó có quá nhiều các cái mà chúng ta phải học nhưng bây giờ chúng ta chẳng biết chúng ta học từ đâu hôm nay các bạn bạn hỏi Dũng là thế là ờ, hệ thống phương pháp của Dũng có gì có thể nói được không thực tế thì để nói về các bạn là học được những gì thì thực tế là không thể nói hết được bởi vì trong cái hệ thống đầu tư nó có quá nhiều cái để hướng dẫn các bạn nhưng nó gồm một cái hệ thống đầu tư các bạn thử xem là từ trước nay nếu các bạn thấy là các bạn có và các bạn không có và các bạn đi học ở bất cứ nơi đâu nó không có không có thì các bạn có thể chia sẻ nha một cái đầu, đầu tư á, nó chuẩn chúng ta phải có là một cái gọi là quy trình đó tức là mình có phải có một cái quy trình chúng ta làm một doanh nghiệp chúng ta phải có một quy trình đúng không phải có quy trình doanh nghiệp chúng ta nhân viên nó phải có quy trình nào thường có nhiều công ty mà chúng ta thấy là họ cũng có nhân viên họ có nhân sự họ có tất cả như đấy họ không có quy trình quản lý nên dẫn đến là công ty nó lộn xộn mà một công ty mà lộn xộn thì chứng tỏ nó không quản lý được nó không quản lý được thì nó không phát triển được nó không phát triển được thì nó sẽ gì ạ đến lúc nào đó nó bị phá sản thế thì vì việc mà chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta không nắm rõ được quy trình đó nó không nắm rõ được quy trình những cái bước để chúng ta làm thì chúng ta cũng thấy là hôm chúng ta phân tích cơ bản rất là hay anh chị em ơi và phát là tốt lắm hòa phát nó có hát thép HRC vừa rồi nó mở rộng quy mô về gì ạ về à, tức là nó tiếp tục ở uh, container này à, bây giờ nó lại tiếp tục ở đoạn 2 hay không chị em tức là Dũng lại tiếp tục thêm một cái là chúng ta nên đầu tư thêm khoảng 3 đến 5 năm nữa thì ba năm năm nữa tự nhiên kinh tế nó suy thoái thì cổ phiếu Hòa Phát nó biến mất nó bị nó bị uh, gọi là nó bị phá sản thì sao hello nó bị phá sản thì lúc đó làm sao nên cái điều đầu tiên anh chị em phải biết là nó là đang ở đâu trong chu kỳ của nó con người thì nó có gì ạ sinh lão bệnh tử cổ phiếu nó cũng có gì ạ tích lũy tăng trưởng à, phân phối và suy thoái nha tích lũy lũy này tăng trưởng là hai này suy thoái là ba này à, suy thoái tức là nó bắt đầu nó suy thoái nó là ra đấy và, và quay cuối cùng là sang thế giới bên kia thế thì cổ phiếu cũng giống như con người chúng ta thôi có một số thì gì ạ à, khi mà cổ phiếu mà để trường tồn nha cổ phiếu trường tồn theo anh chị em làm sao có một cổ phiếu trường tồn mà nó vẫn phát triển rất là mạnh cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Apple là một cổ phiếu mà sau khi ship phá sản đúng không ship phá sản mà bản thân là Steven Jobs phải đến à, nhờ Bill Gates và Bill Gates là hai cái công ty là hai công nghệ rất là lớn họ đến họ hợp tác với nhau và Bill Gates giúp cho gì ạ à? giúp cho đúng không giúp cho Apple hồi sinh chúng ta thấy không Bill Gates là những người mà cung cấp vốn để đưa cho Microsoft đến cờ nó gọi là cầu xin thì cũng đúng tức là đến nhờ Bill Gates là cấp vốn cho để cho Apple hồi sinh và khi Apple hồi sinh thì nó còn lớn hơn gì à, Microsoft rất nhiều thời điểm bây giờ câu hỏi đặt ra là những cổ phiếu như là Apple hay là những cổ phiếu mà chúng ta trường tồn nó phải luôn luôn tạo ra những sản phẩm mới luôn luôn tạo ra gì ạ à, công nghệ mới luôn luôn tạo ra những cái gì ạ tạo ra một cái cái cái cái hệ sinh thái mới thì giống như là Vingroup đúng là Vingroup đầu tiên là giải bất động sản sau đó thì còn rất nhiều phần khác nữa đúng là gì ạ ô tô này và một số anh chị em thấy bảo là nếu nó sản xuất ô tô thì nó có thể chết này nếu sản xuất về điện thoại nó phải chết này nếu mà nó chuyển sang lĩnh vực khác nó chết nhưng chúng ta không hiểu rõ hệ sinh thái của nó tất cả những người mua nhà của Vingroup thì có xu hướng là dùng gì ạ à? dùng cái gì ạ à? dùng uh, trường học cho con học của Vingroup có xu hướng là mua cả các siêu thị của Vingroup có xu hướng là dùng điện thoại của Vix đúng không có xu hướng là mua ô tô của Vix có xu hướng là nhiều nhiều thứ khác cả kẻ bệnh viện và sau khi họ mua liên tục thì họ sẽ trở nên nghiện và đó là hệ sinh thái để cho một công ty tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng ok chưa hôm nay chém gió một chút đúng không anh chị em đấy không tức là cái vấn đề này thường là dũng ít nói nhưng bây giờ chúng ta hôm nay là có thời gian thoải mái thì chúng ta cứ nói đấy thì anh chị em nào thấy mà thấy là nó không phù hợp thì chúng ta có thể uh, comment uh, thì cũng vừa vừa thôi đúng không ạ tức là bản thân thì Dũng cũng mong muốn rằng là chia sẻ để anh em có những kiến thức tuy rằng là mỗi anh chị em thôi kiến thức thì nó rất là nhiều nên cái việc mà có thể nó thiếu một cái gì đó chẳng hạn như là có một cái lỗi nào đó thì anh chị em cũng bỏ qua cho đúng không bỏ qua cho bởi vì đây là một cái chương trình mà Dũng muốn rằng là uh, tại vì cái cái mong muốn của Dũng nó là truyền cảm hứng cho anh em truyền cảm hứng tức là anh em thực sự là rất rất muốn truyền cảm hứng cho anh em khi mà tham gia cái buổi buổi tối nhưng buổi nay là nhẹ chúng ta phải vui vẻ đúng không ạ chúng ta cứ nói về cái gì đó suốt ngày là nói thị trường xấu hay lúc nói là thua lỗ suốt ngày nói về những cái khác nghe vẻ nó cũng không được vui lắm thì những cái buổi như này cũng mong muốn rằng sau thời gian tới thì có nhiều buổi như này hơn để chúng ta chia sẻ đúng không hay <clears throat> là một chiếu hỏi là cách đọc sách hay đúng không à, thầy ơi chia chia sẻ sách à, ok thế thì vấn đề ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các thứ để chúng ta chia sẻ trong thời gian tới anh chúng ta thấy rằng là thực tế thì chúng ta thấy là bản thân đó, anh chị em ai là người rất là tuyệt vời hết bản thân chúng ta ai cũng là người mà có khả năng tuyệt vời hết Dũng đã khẳng định là như vậy chứ không phải là Dũng khen anh chị em đâu thực sự là anh chị em rất là tuyệt vời nhưng quan trọng là do cái môi trường chúng ta yeah. đây chúng ta lại nói là môi trường bởi vì môi trường nó quan trọng hơn bối cảnh à, thế bây giờ chúng ta thấy là tại sao môi trường nó hơn bối cảnh để chúng ta hiểu rõ rằng là môi trường trong cái khóa học đó là bí mật đầu tư một nhà vô địch á à, bí mật đầu tư thì những cái bị khóa học đấy là Dũng hỗ trợ kể cả anh chị em mới đầu tư hay là em đầu tư lâu năm nhưng chưa có lợi nhuận chưa có hệ thống chưa có biết phương pháp chưa biết tiền nó đâu thì ở trong phần đấy nó có một cái vận là môi trường quan trọng hơn bối cảnh nó sống ở trong cái môi trường toàn là nói xấu nhau toàn ghen tị nhau toàn đố kỵ nhau thì chúng ta không bao giờ phát triển được nhưng nếu chúng ta thấy là một cái nơi mà chúng ta thấy là chỉ giúp đỡ nhau để phát triển thì trong một cái chương trình mà Dũng thấy rằng là ở trong cái BNI Dũng mới tham gia thì họ gì ạ họ luôn luôn tìm cái cơ hội để giúp đỡ nhau và họ mong muốn là giao trao cho nhau tất cả những cơ hội để thành công thì cái điều này cũng rất là tuyệt vời thì thông thường là gì ạ ờ, rõ ràng là tại sao nó như vậy bởi vì khi mà chúng ta giúp đỡ người khác ở trong đầu tư chứng khoán này các bạn đọc sách hay các bạn nghiên cứu về chứng khoán thì khi mà bạn giúp đỡ người khác thì cái tự nhiên tầm của bạn nó tăng rất là nhanh anh em thấy không ạ khi mà chúng ta chia sẻ cho ai đó kể cả kiến thức chúng ta nó ở tầm rất bình thường thôi nhưng khi chia sẻ thì tự nhiên tầm của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh nên nếu chúng ta có kiến thức thì đừng có giữ ở trong chúng ta mà hãy chia sẻ chia sẻ càng nhiều càng nhiều thì tự nhiên tầm chúng ta sẽ lên có bao nhiêu anh chị em thấy cái điều này thì hãy comment cho Dũng cái được không bao nhiêu thấy vậy khi mà chúng ta chia sẻ chúng giúp đỡ người khác thì tự nhiên tầm nó sẽ lên rất là nhanh Đấy, chúng ta kể cả bất cứ lĩnh vực nào tự nhiên tầm sẽ lên rất nhanh đấy là cái đầu tiên bởi vì lúc đó cái tư duy cái não chúng ta cái não chúng ta nó gì ạ nó sẽ làm cho chúng ta tự nhiên nó hiểu hơn cái vấn đề đấy tự nhiên nó hiểu hơn một vấn đề nên ở đây các bạn thấy là những cái điều này có thể chúng ta chưa nhận ra cái thứ hai là khi bạn bạn chia sẻ thì thường là gì ạ cũng người khác người ta hỏi bạn một cái gì ạ cái phần tiếp theo nên tự nhiên là đầu tiên bạn không có kiến thức đâu nhưng chính vì người ta hỏi nên chúng ta là chúng bạn có một cái tư duy tư duy có thể phản ứng ở trên kiến thức đó nên rõ ràng là khi nếu chúng ta gì ạ ích kỷ chúng ta giữ lại bản thân Dũng ngày xưa Dũng cũng muốn giữ lại cho cái hệ thống phương pháp của mình bởi vì Dũng đã bị phá sản phá sản gần như là là quyệt quệ không còn gì cả nên khi mà Dũng làm một cái quỹ đó, trước khi mà nó làm quỹ thì làm quỹ thì cái quỹ của Dũng là năm 2016 là nó tăng trưởng rất là mạnh 17 à, giữa năm 17 nó cũng tăng trưởng và phần lớn ở đây có thể có rất nhiều anh chị em có thể biết Dũng ở dạng đó thì vì lúc đó thì ở trong cái cái nhóm đội nhóm của Dũng của Dũng là khi mà Dũng thi ở HC cái cái thi uh, cuộc thi ấy, thì gần như là có một cái giai đoạn vô địch gần như là cuối rồi những cái cuối đoạn cuối thì một số các nhóm là là là nó nó nó thấp hơn tức là cái là như họ bắt đầu họ đầu tư theo kiểu như là họ đánh liều thì lúc đó họ một hồi đấy cũng cần giải nhì nhưng một người người ta vượt lên bởi vì lúc đó họ thua rất nhiều câu chuyện đây nó nó, nó mang thứ nhất là gì ạ à? chúng ta đầu tư chúng ta phải bền vững quan trọng là phải bền vững anh chị em nhá phải luôn luôn tạo ra sự bền vững anh chị em có thể kiếm lợi nhuận liên tục thì đó mới là quan trọng 30 50 phần trăm hay 100 phần trăm nó phải liên tục chứ không phải là chúng ta được lúc này chúng ta mất lúc khác và chúng ta gọi là may rủi thì cái điều đó nó rất nguy hiểm từ tại vì Dũng đã trải qua rồi tất cả những cái gì mà Dũng chia sẻ anh chị em là Dũng trải qua rồi Dũng nói về Dũng thôi không phải là là nói lời nói với ai cả không phải nói là kiểu như là uh, tại vì thường là khi mà chúng ta nói được vấn đề đó là do chúng ta phải trải qua rồi anh chị em không tức là khi mà chúng ta trải qua cái gì chúng ta nói được nó còn nếu chúng ta trải qua được chúng nói được nó nên khi mà chúng ta gì ạ đi chỉ trích ai hay nói xấu ai chúng ta chúng ta nói về chúng ta bởi vì trước đó chúng ta đã đã, đã, đã có trải nghiệm rồi chúng ta đã xấu như, như thế rồi nên chúng ta thấy những cái đấy là cái mà để chúng ta hiểu rõ rằng là với chúng ta chúng ta ném cầm với cầm cầm một cái bùn mà ném vào người khác thì tự nhiên bùn nó sẽ là chúng ta bẩn đầu tiên thế thì bản thân chúng ta cảm nhận những điều đó nên chính vì vậy thì tất cả những cái gì mà Dũng đã trải qua thì Dũng cũng muốn là chia sẻ anh chị em đó là à, khi mà chúng ta giữ những gì ở trong mình thì điều đó nó sẽ làm cho chúng ta gì ạ điều đó chúng ta sẽ làm cho chúng ta cái tốc độ phát triển của ta sẽ kém đi thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang cái phần mà thị trường ở Việt Nam đúng không chia sẻ một chút thôi để Việt Nam thế thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là khi mà phân tích cổ phiếu á, thì chúng ta sẽ cần phải bốn bước năm bước thực tế là năm bước bước đầu tiên thì anh chị em phải nắm rõ được xu hướng à, bây giờ nếu chúng ta chỉ biết xu hướng là gì thì hãy gì ạ à? hãy à, về chúng ta có thể là xu hướng thì có rất nhiều các các công thức để tính xu hướng một số anh chị em thì sử dụng sóng Elliott để tính xu hướng một số thì dùng lại đáy sau can đấy trước đỉnh sau can đấy trước để nó xu hướng một số thì như Mac mini thì sử dụng các vùng trung bình động để xuống xu hướng một số thì dùng nến để chịu xu hướng một số thì Ichimoku chịu xu hướng tóm lại chúng ta có rất nhiều các công thức để tính được xu hướng vậy xu hướng nếu cho nó nhìn thấy xu hướng cho nó mua có một số xu hướng là bạn Đấy, có một công thức là xu hướng là bạn thì một số bảo là có xu hướng mua vào thế thì nếu mà mua vào theo xu hướng thì có chết không thật ra nó là chết bởi vì thực ra chúng ta nhìn đến này nếu sóng Elliot mà để cho xác định xu hướng thì có lẽ là tất cả các bạn ở đây Dũng đơn, đơn giản là tất cả các bạn đều có thể biết được sóng Elliot nó đơn giản lắm ạ đúng không nó có nhưng trong sóng Elliot nó còn quá nhiều các sóng nhỏ trong sóng nhỏ và thứ hai nữa là khi mà phần lớn thì khi mà hỏi 10 ông về sóng Elliot thì 10 ông vẽ 10 cái sóng khác nhau thế thì rõ ràng là nó không đồng nhất thì dẫn đến bị loạn tâm Dũng không biết là đúng hay sai nhá không biết đúng sai sóng yếu là một cái sóng rất là tốt nhưng nếu mà chúng ta không tìm ra một sự đồng nhất của nó không đo lường sự đồng nhất đó thì nó bị loạn tâm vì lần trước chúng ta đo này lần sau nó nó mang cái chất là chúng ta bị gắn vào đó nên chính vì vậy nếu đã sóng yếu là khó nên chính vì vậy bạn nào mà đã sử dụng sóng ấy để đo thì các bạn phải nắm được tất cả các gì ạ à? tất cả các sóng nhỏ cả những cái sóng ngang sóng phẳng sóng tam giác các loại sóng Đấy, những phần này thì căn bản là Dũng chưa có nhiều cơ hội để chia sẻ cho quý vị bạn nhưng thực tế nó có rất nhiều thứ à, hoặc là các bạn có thể sử dụng các đường trung bình động thì các bạn cũng thấy rằng là thực tế các đường trung bình động nó chỉ cho chúng ta về xu hướng thôi nhưng nếu mà bạn mua một cổ phiếu mà sử dụng trung bình động mà thiếu cái phần mẫu hình thiếu cái phần mà khối lượng thì bạn sẽ phải trả giá rất là đắt tại vì cái đấy nó chỉ cho chúng ta về xu hướng đúng không trong trung bình động thì nó có ba loại trung đồng hầm mũ trung đồng gì ạ à? trọng số và trung bình à, gì à? trung bình gọi là trung bình uh, ờ, ma không biết gọi trung bình gì nữa thì ba cái trọng số đó các bạn sẽ thấy rằng là việc mà áp dụng để mua bán như thế thì nó sẽ là rủi ro bởi vì Dũng đã thấy qua rất nhiều cái hệ thống họ chỉ đưa chúng ta áp dụng cái điều đó thôi thì Dũng thấy là điều đó nó không có hiệu quả các bạn không nên chính vì vậy thì dù là bạn đưa ra thì cái đây là điều kiện đầu tiên để Dũng có một cái tiêu chí đầu tiên đó là xác định xu hướng thôi còn xu hướng đấy có thể lên có thể xuống có thể Dũng không quan tâm chỉ biết là đây nó đặt xu hướng là tăng khi mà có xu hướng tăng rồi thì bước tiếp theo là chúng ta mới gì ạ mới quan tâm đến gì ạ quan tâm đến là cái cổ phiếu đó nó có tốt hay nó xấu nó có chất xúc tác không nó có gì dạ, à, có đạt cái lợi nhuận tuyệt vời không nó có cái điều gì mà có thể là chúng ta gọi là những đòn bẩy trong thời gian tới khi mà bạn có cái đòn bẩy có xu hướng rồi thì bước tiếp theo bạn cần phải hiểu rõ rằng là những cái đường việc mà bạn đoán xu hướng tốt việc đoán đòn bẩy tốt chất xúc tác tốt thì bạn cần phải nắm rõ được dòng tiền tổ chức họ có vào hay không đấy chúng ta phải đo lường là dòng tiền tổ chức có vào hay không Thế để đoán được dòng tiền tổ chức thì không thể sử dụng giá được các bạn nha ở đây hôm nay là Dũng chỉ nói về công thức tổng quát thôi bạn không thể sử dụng giá được mà bạn phải dùng khối lượng nhân với giá thì nó do dòng tiền đó là khối lượng nhân với giá và do dòng tiền là nó bằng dòng tiền thì bất kỳ vấn đề thứ hai các bạn cần phải hiểu rõ rằng là đúng không? cần hiểu rõ rằng là tất cả các cổ phiếu lên được nha tất cả các cổ phiếu lên được là nó phải có sự chuyển dịch tiền từ gì ạ cổ phiếu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ sang dòng tiền của các big boy tức là các big boy họ mua thu gom hết cổ phiếu của nhà đầu tư nhỏ lẻ và bạn nhớ nhầm big boy họ sẽ thu gom hết tất cả cổ phiếu vã lai trên thị trường của nhà đầu tư nhỏ lẻ của sang mình khi mà họ thu gom xong thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là khối lượng nó phải thấp thứ hai là biên độ nó là nhỏ khi mà khối lượng thấp biên độ nhỏ thì phần lớn các chuyên gia phân tích kỹ thuật thông thường chúng ta gọi là thông thường à, hay là chúng ta gọi là không hiểu biết nhiều lại bảo là không có dòng tiền nên dẫn đến là không dám mua hoặc là khuyến nghị bán ra ai biết điều này thì hãy comment số 1 ạ comment đấy ạ đúng không comment ạ hãy comment đó chả đấy tức là vấn đề là họ lại nói rằng là hãy bán đi vì không có dòng tiền tham gia vào và khi có không có dòng tiền tham gia vào thực tế là gì ạ các big boy đã gom hết rồi lúc đó là cổ phiếu bắt đầu tăng tốc thì lúc đó phần lớn chúng ta đã không còn cổ phiếu tăng tốc rồi chúng ta không còn cổ phiếu nữa nên dẫn đến là chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho là sự may mắn nên có một cái câu nói là tại sao vừa mua xong thì cổ phiếu lại tăng mạnh à, vừa bán ra cổ phiếu mạnh có bao nhiêu các bạn thấy là vừa bán ra cổ phiếu tăng mạnh thì hãy comment sát số 2 đúng không ạ hãy comment số 2 vừa bán xong cổ phiếu tăng mạnh bán xong cổ phiếu tăng mạnh xong bảo là không biết vì sao tại sao nó như vậy vô lý thật vô lý là đấy là cái cái lý do vì sao chúng ta nắm được sau khi mà các bạn biết cái gì à, thế thì trong đầu tư nó có khoảng 20 mẫu hình nha khoảng 20 mẫu hình nhưng trong đó thì nó có khoảng độ 8 hoặc 9 mẫu gì đó là nó luôn luôn lặp đi lặp lại à tại sao nó lại luôn luôn lặp đi lặp lại với giải thích của ông uh, um, Livermore thì ông bảo tâm lý của con người không thay đổi à, ông Livermore thì ông nói là tâm lý của con người thay đổi nhưng nếu mà theo cái quan điểm riêng của Dũng ấy Thế theo quan điểm riêng của Dũng anh chị em uh, xem là là là như nào thì Dũng thêm một cái phần nữa đó là vì bởi vì nó tuân theo ba quy luật đó là quy luật cung cầu tức là bởi vì khi mà cổ phiếu thu gom hết thì nó dẫn đến khan hiếm thì nó phải tăng đấy là quy luật cung cầu cái thứ hai là theo quy luật nhân quả tức là một cổ phiếu nó tốt thì sẽ có rất nhiều các tổ chức hay thậm chí là rất nhiều các chuyên gia giỏi rất nhiều các phân tích giỏi rất nhiều những người mà hiểu biết về cổ phiếu họ sẽ mua vào bởi vì tốt nên họ mua vào họ cất đi tốt thì họ mua vào họ ăn cổ tức cốt tốt họ mua vào để họ có thậm chí là cổ đông chiến lược nên chính vì vậy thì họ tranh nhau mua vào nên dẫn đến là sự khan hiếm cổ phiếu và khi sự khan hiếm cổ phiếu thì cổ phiếu chặn nó nên mới tạo ra các mô hình đấy đấy là cái còn <clears throat> tiêu chí thứ ba thì các bạn biết rồi đó là chúng ta phải đo lường đó là mạnh hay yếu một cái khối lượng rất là mạnh đúng không khối lượng mạnh nhưng cổ phiếu không tăng những khối lượng nhỏ vừa vừa thôi cổ phiếu tăng mạnh nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải đo lường xem là nó mạnh hay yếu chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng nó tốt tốt đó là gì tốt chúng ta phải đo lường được còn tốt không đo lường được thì đó là tốt mà do chúng ta nghĩ thôi nên nhiều người bảo là cổ phiếu này em thấy là nó tốt nhưng tốt thì tốt như thế nào cái việc mà chúng ta đo lường tốt như thế nào chúng ta kiếm được 300 hay 200 hay 100 phần trăm lợi nhuận tương ứng với bao nhiêu tiền vào ngày bao nhiêu em sẽ kiếm được 100 phần trăm lợi nhuận nhưng có thể 5 năm nữa có thể 10 năm nữa thì cái điều đó chúng ta cần phải đo lường được bởi khi mà chúng ta đo lường con số thì chúng ta sẽ là cái neuron thần kinh cái bộ não chúng ta sẽ tìm mọi gì ạ à? tìm mọi cái cái cái giải pháp tìm mọi cái cách thức để chúng ta kiếm được nên một anh chị em nào nói là một năm tôi kiếm được 20 25 phần trăm lợi nhuận thì sau đó thì có thể kiếm được 60 phần trăm lợi nhuận nhưng cuối cùng kết thúc chu kỳ nó chỉ được 25 phần trăm lợi nhuận có ai đã từng như vậy không ạ nếu có như vậy thì hãy comment số 1 à, tức là vì chúng ta đặt ra cái kỳ vọng là 25% lợi nhuận nhưng khi nó đạt 300% lợi nhuận hoặc là hay là 100% lợi nhuận chúng ta sẽ không bán ra và thường thì chúng ta lại sẽ gì ạ à? lại tiếp tục nắm giữ và cuối cùng nó lại quay trở lại con số mà chúng ta yêu thích đấy là lý do nên việc mà chúng ta cần phải ngoài cái vấn đề là chúng ta hiểu rõ về các cái quy luật để các bước để thị trường thì chúng ta cần phải đưa ra một con số là đầu tức là chúng ta đưa ra một con số về mục tiêu rõ ràng cụ thể trên mạng thì nó có rất nhiều các công thức để viết mục tiêu thì nó có một cái công thức smart anh chị em nhớ là phải phải về viết ra nếu chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta không có khát vọng nếu không có mục tiêu thì chúng ta không có cái đường đi nếu không có mục tiêu chúng ta không có kế hoạch nếu không có mục tiêu thì chúng ta không tìm ra hệ thống công pháp nên anh chị em nào mà muốn lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm thì phải có mục tiêu từ 50 100 100 trăm thì giả sử anh chị em mong muốn lợi nhuận 100% một năm thì anh chị em có đọc những cuốn sách mà nó bảo là kiếm được 20% một năm không có nghiên cứu hệ thống mà kiếm được 25% một năm không hay thì anh bỏ tất cả những hệ thống đó và chúng ta đi tìm uh, đi tìm hệ thống các phương pháp những ai đó mà kiếm được như thế ai, ai mà chúng ta chơi với họ kiếm như vậy để chúng ta follow họ đấy là cách thức để anh chị em có thể kiếm được tại vì cái điều này nó không phải là gì ạ mang tính gì ạ tính chất là chúng ta gọi là nói để cho nó vui mà anh chị em cứ đo lường từ năm nay nếu anh chị em nhớ cái video này là hôm nay là ngày 20 17 tháng 2 tại vì tất cả những video tất cả những cái điều mà lúc làm đều có sự đo lường hết cổ phiếu Hòa Phát Dũng đo lường vào ngày nào nó mua đúng không cổ phiếu CTR tất cả những cổ phiếu kể cả NKG tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ thì Dũng đều ghi và nhấn mạnh cho anh chị em là cái đo lường đúng không hay là hôm qua Dũng chia sẻ với anh chị em là cổ phiếu gì ạ PC1 là cổ phiếu Dũng mua vào ngày hôm qua và hôm trước Dũng có nói với anh chị em là Dũng mua cổ phiếu đó đặc biệt là các bạn mà viên của Dũng Dũng nói rất là kỹ cái phần đó còn mua nó lỗ thì chúng ta cắt và các bạn xem là cái tỷ lệ thành công là bao nhiêu hay là hôm trước nữa Dũng bảo các bạn là mua cổ phiếu CDGC thị trường nó xấu nhưng cũng bảo là nó sẽ lên cổ phiếu đấy là cổ phiếu tốt nên anh chị em mua vào bảo sợ không sợ thị trường không Dũng bảo là không sợ bởi vì sao nó là những cổ phiếu đã gì ạ à? nó đã rũ hơn nó khỏe hơn thị trường rồi thì nó phải chạy hết chu kỳ những cái nguyên lý đó là những nguyên lý rất là rõ ràng nên chính vì vậy thì Dũng là mong rằng khi mà anh em đọc những cuốn sách của Mac Mini đọc những cuốn sách của O'Neil thì khi mà anh em xem theo dõi những hệ thống livestream của Dũng thì Dũng tin chắc rằng anh chị em sẽ hiểu sâu hơn rất nhiều tại vì anh chị em phải đọc thì anh chị em mới thấy được cái một cái gì ạ cái hệ thống một phương pháp nào đó để chúng ta có niềm tin vào nó tin vào chính chúng ta còn nếu không tin được chúng ta thì không có cái thay đổi đâu nên có rất nhiều anh chị em ở đây khi mà Dũng chia sẻ kể cả những cổ phiếu public nha yeah, public rõ ràng ra nhưng về cơ bản chúng ta sẽ không mua và sau 10 lần public thì có lần thứ 11 nó bị sai thì bắt đầu chúng ta sẽ nhảy vào chúng ta sẽ chửi bới xem một cái lần thứ 11 đó và chúng ta không xem lại những cái lần 9 lần 8 lần 5 lần 6 lần 7 nó có tốt hay không anh chị em có thấy không ạ có nhiều người như vậy tức là khi mà đưa ra những cổ phiếu đến 10 một 12 lần nhưng chỉ gần một sai thôi thì bắt đầu chúng ta tập trung vào những cổ phiếu mà bị sai chúng ta nói những cái điều này thì trước khi bất cứ lần nào Dũng đưa ra Dũng đều có này cả phải Dũng bỏ đúng không phải cắt lót cắt lót ạ cắt lót bốn phần trăm và tám phần trăm hoặc là năm phần trăm là 10 phần trăm tùy thuộc anh em thế thì để cắt lót được thì chúng ta cần phải gì ạ mua đúng để mua đúng được chúng ta phải hiểu mô hình và để mua có cổ phiếu siêu cổ phiếu thì chúng ta phải cơ bản để có cơ bản tốt thì chúng ta phải nắm được xu hướng đấy tất cả mọi thứ nó liên quan đến nhau nên nếu anh chị em mà chưa có điều đó mà học mà chúng ta không có điều đó thì hệ thống đó coi như là biết như nào nữa không dám nói nữa tại vì nói bị ném đá chết ok thì đấy là những cái gì mà Dũng muốn chia sẻ anh chị em tất cả những cái hệ thống này này còn về thị trường thì giờ như ban nãy Dũng nói rồi bây giờ phân tích tất cả cổ phiếu thì nó rất là mất rất nhiều thời gian nên vấn vấn đề ở đây là gì ạ hôm vừa rồi Dow Jones chạy giảm bao nhiêu điểm ạ chúng ta nhìn Dow Jones giảm những bao nhiêu điểm chúng ta nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu giảm bao nhiêu điểm nhưng sau đó thì những cái cổ phiếu nào một công thức này thị trường giảm cổ phiếu giảm thị trường giảm cổ phiếu giảm đấy là cái đầu tiên thứ hai là gì ạ Mỹ giảm đầu tiên là chứng khoán Mỹ giảm rất mạnh thị trường Việt Nam giảm thị trường mạnh hơn thị trường Việt Nam mạnh hơn thị trường Mỹ thứ hai là thị trường Việt Nam giảm cổ phiếu giảm chứng tỏ cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường nên chính vì vậy hãy chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy là công thức đầu tiên hôm nay sẽ bật mí cho anh chị em nên chính vậy về xem là những cổ phiếu nào nó mạnh hơn thị trường một số cổ phiếu chúng đã bật mí rồi một số anh chị em có thể xem lại tức là những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì chúng ta có thể theo dõi và chúng ta hãy nhớ là đọc một số cái tác phẩm Đấy chưa tác phẩm đầu tiên nếu anh chị em nào muốn có cảm hứng đọc nghe vẻ nó không khoái lắm nghe tiêu đề nó không khoái lắm cuốn sách chết về chứng khoán của Lý Trường thực ra đọc, đọc cuốn sách đó thực ra nó có cảm hứng chứ không phải không có cảm hứng cái chết đầu tiên của limo đó là gì ạ đó là nghe theo người khác là chết à, tức là ông rất thành thành công rất giỏi rồi thế là ông đi nghe một ai đó thế là ông chết đấy là cái đầu tiên ông chết cái chết thứ hai là gì ạ khi mà ông giỏi rồi rất giỏi về chứng khoán rồi thế thì ông gì ạ ông lại đi gì ạ đi đầu tư lĩnh vực khác khi mà chúng ta đang giỏi về chứng khoán rồi đầu tư chứng khoán tốt rồi lại nhảy sang đầu tư bitcoin nhưng chúng ta không biết bitcoin vận động như nào à, hay là không biết là vàng nó vận động sao tại vì tốc độ nó tăng nhiều bay hơn nên chúng ta cháy cháy tài khoản bởi vì chúng ta không hiểu rõ về về nó đúng không không hiểu rõ về nó hồi ức thiên tài chứng khoán của lì mo đúng không à, chúng ta thôi biết khi mà thứ ba đó là chết thứ ba mới chết nguy hiểm anh chị em ạ chết thứ ba là chết cực kỳ nguy hiểm đó là gì ạ anh chị em anh chị em nào thấy là cái chết này với cái chết chết gọi là mang chính là khốn nạn nhất với cuộc đời chúng ta đó là khi mà chúng ta quá thành công cái cuối chiếc cuối cùng của Limo là chiếc quá thành công từ con số 0 mà sau đó thì ạ à, sau khi phá sản lần thứ ba những cái lần chết kia không phải là chết do thiếu kiến thức chết ngu dốt do không không biết kiến thức mà chết cái mà gì ạ à, khi mà chúng ta gì ạ à, cái lĩnh vực chúng ta nó chưa giỏi chúng ta lại đi ạ, chuyển sang lĩnh vực khác Đúng không? lĩnh vực chúng ta không giỏi chúng ta lại chuyển đến lĩnh vực khác nên cái chết thứ ba là chết nguy hiểm đó là khi mong kiếm được gì ạ từ con số 0 lên đến 3 tỷ USD ở đấy nó hơn 100 triệu USD hơn trăm hơn 100 triệu USD mà cái thời mà 1929 1930 anh chị em bây giờ nó khoảng nó hơn 3 tỷ USD số khủng không ạ 3 tỷ USD tiêu gì cho hết thế nên bây giờ tiêu không hết để phải đi chơi ạ à. đi chơi đi uh, đi thắc loạn đi làm những cái việc mà nó nó nó nó không tốt mà không tốt thì điều gì nó xảy ra thì đấy là lý do đấy khi mình làm không tốt thì con mình nó sẽ làm gì vợ mình làm sao tất cả mọi thứ làm sao nhưng tất cả cái điều đó chúng ta biết là đấy thế là uh, đọc cuốn sách là ờ, uh, triết về chứng khoán hay không anh chị em thấy là đọc cuốn sách chết vì chứng khoán đấy hay không nó còn nhiều câu chuyện nữa nhưng thực tế nó chỉ như vậy thôi nên chính vì vậy thì khi mà vừa rồi thỉnh thoảng Dũng thấy một số anh chị em không đọc nhưng vào cứ uh, viết lên xong nọ kia thì thực ra là có đọc đâu đọc thực ra đọc không hết hoặc đọc nửa vời sau đó thì đi chia sẻ nó thiếu cái kiến thức thì nguy hiểm vì anh chị em thấy rồi làm gì làm làm trọn vẹn thì có công thức gì à? công thức là cách bạn làm một việc đó chính là cách bạn làm tất cả nên nhìn một việc bạn làm là biết tất cả bạn làm đơn giản thôi thế thì uh, hôm nay thì cũng uh, chia sẻ các bạn cũng khá là nhiều rồi cũng mong rằng là uh, sẽ nhận được uh, những cái uh, câu hỏi thực sự nó, nó mang tính chất là những câu hỏi bạn anh Dũng rất mong muốn là những cái vấn đề anh chị em nha có rất nhiều cái vấn đề mà anh chị em đã đã thắc mắc những vấn đề mà anh chị em mà muốn mà Dũng làm những livestream để chia sẻ đấy thế thì Dũng ờ, cũng mong muốn rằng là chúng ta đầu tiên là chúng ta xem là những vấn đề chúng ta là gì đấy thì chúng ta có thể chia sẻ chúng ta đúng không chia sẻ với chúng ta xem là uh, bản thân chúng ta có những vấn đề gì khi mà khi mà có những vấn đề gì đó thì uh, chúng ta sẽ có những cái buổi livestream như này đặc biệt là uh, một số anh chị em mà đã uh, thực sự đã có kết quả đầu tư đã có kết quả với Dũng rồi thì uh, Dũng muốn là, là hãy lên sóng cùng Dũng ạ đó, anh chị em hôm nay là Dũng có hẹn người chị không biết là bây chị còn ở đây không nhưng có nếu mà chị không có ở đây chị Chiên ạ còn ở đây không ạ nếu chị có ở đây thì chúng ta uh, có thể là buổi sau buổi sau thì em sẽ mời chị lên cùng chia sẻ và những cái chia sẻ của chị thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho các anh chị em đặc biệt là anh chị em F0 hoặc là anh chị em đầu tư mãi mà không có kia kết quả đấy đầu tư mãi mà không có gì ạ lợi nhuận sau đó thì cái việc mà làm nào để có thì thay vì dạ, Dũng chia sẻ thì có thể có những cái bạn anh chị em đã gì ạ đã học đã biết được thì chia sẻ nó mang chất khách quan hơn một lần nữa thì xin cảm ơn anh chị em các bạn các cổ phiếu mà anh chị em chia sẻ giả sử như là ACB tất cả đấy nó những cái câu hỏi là có có mua được không chả thế thì thực tế thì Dũng bảo là mua được hoặc là không mua được nó mang tính chất là bởi vì thực chất là bạn Dũng bây giờ nó là mẫu hình gì có hẳn là nó là mẫu hình gì điểm mua là ở đâu chả thế nó phải có điểm mua à, ờ, điểm mua nó ở đâu thì tất cả những điều đó thì bây giờ nếu mà đưa ra thì có thể phân tích đến sáng mai cũng không hết tất cả những cái dạng đấy nhưng chúng ta nhớ là mẫu hình đấy xu hướng ok chưa chất xúc tác ok chưa đấy là hai đấy rồi những mẫu hình tức là cái tích lũy nó đang ở đâu đấy, cổ phiếu acb nó đã qua để mua rồi đơn giản rồi nó đã qua để mua rồi nên chính vì vậy thì những điểm mua bây giờ dũng mua thì phải đợi đúng không AC chưa mua có điểm mua mới phải đợi thôi đợi mà quá trình tích lũy nó phải mất bao nhiêu tuần đúng không nó phải mất khoảng ít nhất là 7 7 7 7 7 hôm 7 đến 13 hôm trong một cái quá trình tích lũy nên đấy là những cái mà thực sự có rất nhiều câu Dung muốn trả lời cho anh chị em nữa nhưng tuy nhiên thì giả sử một số anh chị em mua đấy rất là đấy. chúc mừng bạn đấy tất cả những cổ phiếu như vậy nó đều là những cổ phiếu mà thành công chúng mong rằng nó sẽ được uh, uh, chia sẻ với anh chị em nhiều hơn nữa thì uh, trong mỗi buổi tối này thì có lẽ thời gian nó cũng có hạn thì Dũng mong rằng là mỗi một chương trình mỗi một cái đặc biệt là những buổi tối thứ bảy thì có những cái chia sẻ thực sự là là là vui vẻ ấm áp với tất cả anh chị em đang có mặt đã yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em tất cả các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay nếu anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng thì à, nhớ là đăng ký kênh ở bên dưới và đặc biệt là ấn chuông bởi vì mỗi một lần Dũng phát phát có thể buổi sáng có thể buổi trưa có thể buổi tối tôi tóm lại là uh, thỉnh thoảng là có những lúc phát nó hơi hôm qua thì các bạn thấy là dũng phát đến 11 giờ đêm đúng không hôm qua dũng phát đến gần 11 11 giờ đêm dũng mới phát nên chính vì vậy thì hãy đăng ký kênh của, của dũng bởi vì thực tế sẽ có những cổ phiếu mà dũng chia sẻ nó mang thứ nhất là trực chiến luôn thì lúc đó dũng ờ, đấy là những cái lúc mà dũng có thể là um, dũng tặng các bạn mà các bạn không có gì ạ à, không có uh, biết được cái thời điểm đó thì đó là hơi tiếc của chúng ta Ờ, xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình tiếp theo xin cảm ơn xin cảm ơn À, Quang Dũng DVD bạn nha cái bạn vào YouTube là Quang Dũng Quang Dũng DVD DVD một viết tắt của Rim Big Rim à, ờ, Quang Dũng DVD Rim Big Rim Rim Big Rim là khát vọng ước mơ lớn chúng ta hãy có khát vọng nó giống như là hãy nghĩ lớn lắm, nghĩ lớn để thành công hoặc là khát vọng ước mơ lớn thực tế nó cũng giống nhau thôi ạ nếu bạn nghĩ lớn thì chắc chắn bạn sẽ thành công bạn ước mơ lớn bạn sẽ thành công bởi vì cái nguồn lực của bạn rất là lớn hãy người nhớ lớn hãy ước mơ lớn đi ạ hãy tập trung vào gì ạ tập trung vào giải quyết vấn đề tập trung vào gì ạ cái gì bạn đang muốn hãy tập trung vào gì ạ tập trung vào mục tiêu tập trung vào mục tiêu hoàn thành tất cả những điều đó đấy là những cái gì mà Dũng muốn gửi đến quý vị các bạn trong cái buổi tối ngày nay à, một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã có mặt và hiện hữu ở đây xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn xin cảm ơn hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo